trong các phương án đánh a sóc đĩa bịp thì ờ, chắc chắn là phải luồn đồ vào đúng không nhưng mà cái luồn đồ trong sóc đĩa thì là theo mình thấy là luồn quân nó là dễ nhất mà trong cái luồn quân ấy, thì mình thấy để mà chính xác và hiệu quả nhất thì duy nhất chỉ có một loại đồ nó cơ động đánh được cả sân nhà cả sân khách mà đánh ờ, hiệu quả gần như là tuyệt đối đấy là cái máy alpha thì trong cái các cái clip tôi đã làm về máy alpha rất là nhiều rồi Tuy nhiên là chưa có một clip nào tôi đã hướng dẫn cụ thể chi tiết để cho anh em biết cách sử dụng cái máy alpha như thế nào cho nó hiệu quả nhất và như thế nào là kín nhất. Thì clip của ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái cách sử dụng cái máy alpha thật là chi tiết nhất để cho anh em biết cái cách dùng và hiểu về cái nguyên tắc của nó nhá. Đầu tiên thì à, tôi có một vài lời như này này. Nếu như ông nào mà không xem cái máy này, không xem clip này ấy, thì chắc chắn 100% khi mà anh em sử dụng cái máy này đánh nó không thể chuẩn được chắc chắn là sai đánh nó chỉ như kiểu là đánh xanh chín thôi 50 50 thôi còn ông nào mà xem kiểu dạng qua loa ấy thì nó chỉ đạt tầm 7 đến 80 phần trăm thôi còn xác định ông nào muốn đánh chuẩn 100 phần trăm hoặc 95 phần trăm thì bắt buộc anh em phải xem clip này thật kỹ thật chi tiết để ý từng lời của tôi nói về cái bài alpha này thì anh em mới đánh được chuẩn 100 trăm trước hết tôi sẽ trả lời một số câu hỏi ví dụ như là nhiều anh em hỏi là cái máy alpha này uh, khi mà sử dụng thì cầm lên có dùng được không như anh em đã biết thì cái máy alpha này có thể là ngụy trang vào cái điện thoại ờ, cục gạch này hoặc là ngụy trang vào con iphone 6, iphone 7 hoặc là ngụy trang vào cái miếng ờ, trắng dán vào đồng tiền đấy thì các anh em xem clip trước thì anh em hay thấy tôi chia sẻ về cái cái mà, mà con chip ngụy trang vào đồng tiền thì clip của ngày hôm nay tôi sẽ làm ở trong cái con điện thoại cục gạch này nhá về cái trả lời câu hỏi là khi mà cầm cái máy điện thoại này cầm cái con à, máy alpha này lên thì có dùng được không thì câu trả lời là khi mà cầm máy alpha này lên vẫn dùng bình thường bởi vì tại sao bởi vì xác định vào cuộc chơi mình có thể là lúc cầm lên lúc đặt xuống chứ không phải lúc nào mình cũng phải đặt nguyên một chỗ đúng không còn chắc chắn một điều rằng máy alpha này là, là đồ từ mà đồ từ khi mà cầm lên thì nó sẽ gây gây lên rung đấy đây này tôi sẽ là cầm lên cho bạn xem này đây này đấy cầm lên nó sẽ rung tất nhiên là khi mà mình đã cầm lên rồi ấy thì mình phải bỏ cái tiếng bạc ấy đi mình phải dừng coi như là tiếng bạc đấy là là là mình mình bỏ đi mình bỏ đấy một tầm uh, mấy giây thôi đấy mình bỏ chỉ cần một hai giây sau là nó hết rung ngay chứ không phải là mình cầm lên nó rung cả buổi mình cầm lên nó rung một hai phát mình bỏ đi nhưng tiếng đấy bỏ đi bởi vì các bạn biết rồi cờ bạc cái 10 phát mình chỉ đánh một hai phát là cờ khát máu là, là là chết người thôi chứ không cần phải là nhất thiết là tiếng nào cũng phải đánh mà nếu như mà cờ, cờ bịp ấy mà tiếng nào cũng đánh là cờ bạc ngu đúng chưa xanh chín mà tiếng nào cũng đánh nó là ngu rồi nhưng mà cờ bịp mà tiếng nào mà các ông cũng bịp là ngu cho nên là có những tiếng mình cầm lên đấy ví dụ mình cầm lên nó rung này đúng không thì thôi kệ đó mình chờ tí một lúc sau mình đặt xuống hết rung ngay trong vòng khoảng tầm 5 giây chưa đến 5 giây máy hết rung bắt đầu mình đánh thì cái nguyên tắc của cái này là lẻ một rung tứ tử hai rung sấp đôi không rung đấy và cầm lên thì vẫn đánh bình thường đúng không cầm lên thì mình nghỉ khoảng tầm uh, ờ, 5 giây sau mình lại đánh lại 5 giây cũng chưa hết một tiếng bạc được đúng không mình cầm lên nó ba à mình đặt xuống máy nó bao chuẩn rồi mình cầm lên đút vào túi đánh xong tiếng bạc đấy mình phải đặt xuống thoải mái không sao cả đấy là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai là nhiều anh em thắc mắc là cái máy này đánh nó quan trọng ở cái điểm nào nhất thì quan trọng nhất là ở cái cái mà mà cự ly của mình cự ly của cái máy này là nó dao động gần nhất là tầm 10 phân mà xa nhất là tầm 30 phân 30 đến 32 phân thôi nó không thể xa hơn được đâu nhiều ông cứ đòi là 50 phân hay là 70 phân thì nói thật là các ông mà đòi như vậy chỉ có ăn quả đồ lừa thôi làm gì có cái đồ nào mà năm bảy phân được không có cái cái lượng sóng từ trong cái quân này nó phát về nó chỉ phát được trong cái, cái khoảng đấy thôi chứ không thể phát xa được còn nếu mà phát xa được ví dụ như các bạn đánh 80 phân nhá 70 phân nhá thì trong cái vòng 8 70 phân đấy khoảng cách từ máy đến quân là 7 80 phân thì trong cái khoảng này nó sẽ có nhiều cái tác động đến ví dụ như là cái điện thoại người ta cầm hay là cái bật lửa người ta cầm lên người ta hút thuốc như này cách khoảng cách tám bảy mươi phân nó bắt được quân thì nó cũng sẽ bắt được các cái các cái vật mà có từ đây thì nó sẽ nhiễu và không đánh được cho nên là cái khoảng cách là tầm từ 10 thấp nhất là 10 phân mà xa nhất là tầm 32 phân thế nhưng mà nếu như ông mà dùng một cái máy ấy, các ông phải chỉnh đúng cái khoảng cách và đánh đúng khoảng cách ông chỉnh ví dụ như ông chỉnh 30 phân thì ông phải đánh 30 phân chứ không phải là ông chỉnh 30 phân mà ông đánh 10 phân được đấy là cho nên là ở nhà ông chỉnh bao nhiêu phân rồi vào sân chơi ông phải đánh từng cái phân đơn giản như này, đây ví dụ cái máy này tôi đang chỉnh hai phân này đây đấy đưa ra lẻ nó ra là một dung thế nhưng mà ví dụ như là ông ông để cái cự ly hai phân nhưng bây giờ ông đặt đây 35 phân thì không thể được rồi nó không dung đâu đấy đấy cái quan trọng nhất là cự ly hay là ví dụ như này đấy thằng sấp đôi luôn sấp đôi nguyên tắc của nó là không dung bây giờ ông đưa gần quá này đấy nó vẫn là một dung bởi vì ông đưa gần quá đây cái thằng sấp đôi này đánh à, tương đối là chuẩn hơn bởi vì nhiều khi mình đưa gần như này nó vẫn không dung cho nên là khuyến cáo cho anh em nào khi mà dùng cái máy này ấy mình đánh sâu vào những tiếng không dung ví dụ mình đưa gần như này chẳng hạn mà nó không dung thì sẽ chắc chắn 100 trăm nó là sấp đôi rồi đấy chứ còn mà ví dụ như là thằng này nó dung thì mình mình đưa gần quá thằng lẻ nó là hai dung đấy cho nên là quan trọng nhất là khoảng cách của nó khoảng cách mình đánh chuẩn này đấy nó là hai dung đấy là chuẩn cách thi, cách những cái cái này là để anh em đánh được khoảng tầm 70% anh em hiểu hai cái nguyên lý ban đầu ấy thì ông anh em đánh được tầm 7 đến 80% rồi. Thế nhưng mà để đánh được 100% ấy, 90 đến 100%, 95 đến 100% ấy thì anh em phải hiểu nguyên lý như này này. Nguyên lý của nó là âm dương mà âm dương thì là sẽ là là triệt tiêu nhau. Ví dụ hai cái thằng vị này hai vị này nếu một thằng ngửa một thằng sấp ví dụ thằng này thằng thằng sấp này là, là là âm đi thằng ngửa là dương đúng không hai cái vị đặt một chỗ nó là tiền tiền tiêu nhau đấy để như này thì nó tạo thành không dung tương tự cái này cũng vậy một một ngửa một sấp thì tạo thành không dung cho nên là khi mà sấp đôi ấy nó tạo thành không dung đấy nó tạo thành không dung thì khi mà các bạn đặt vào thì nó nó hai cái này chỉ tiêu nhau hết các bạn đặt gần này nó vẫn là không dung đúng chưa thế nhưng mà khi thằng lẻ chẳng hạn thằng lẻ như này thằng lẻ thì là ví dụ lẻ này ba trắng chẳng hạn đúng không ba trắng là lẻ thì thằng này với thằng này là chỉ tiêu nhau còn hai cái thằng này nó tạo thành dung đúng chưa nó tạo thành một dung hai thằng này nó tạo thành một dung thì khi mà các bạn đưa ra này nó là một dung tuy nhiên cái việc có những tiếng các bạn sai là vì như này cái một thằng này nó không thể tạo thành một dung được khi mà các bạn sóc mà một cái quân nó chạy ra ngoài này đấy có thể là nó rung cái thằng này lực của thằng này nó khỏe nó rung nhưng cái lúc bạn đưa vào đây cái tầm này nó vẫn rung như này là là cái, cái máy này nó là là quá chuẩn chứ còn mà có một một số máy nhá khi mà đưa vào như này là cái thằng cái thằng này này nó nó chạy ra ngoài nó không rung cho nên tôi nói vì lý do vì sao mà anh em không xem cái đoạn này chỉ xem được cái đoạn đầu ấy thì anh em chỉ đánh được 70 phần trăm thôi ví dụ như này nhỉ thằng sóc đôi đi sóc đôi đúng không tôi sẽ đưa vào đây đấy đúng cự ly này ví dụ cái thằng này này chắc chắn nó là không dung rồi đấy thế nhưng mà anh em đưa vào đây phát này đây đưa đưa con này ra đây phát thì chỉ có hai thằng này nó chỉ tiêu nhau còn một thằng này là nó nó rung còn cái thằng này ở ngoài xa quá cái máy này không bắt được thì nó chỉ bắt được nơi đây thôi và nó tạo thành một rung đây đấy thế tại sao là nhiều anh em đánh mà sấp đôi nó vẫn rung là nó vì lý do nó là như vậy cho nên khi mà đánh này bốn cái cô này này khi nó đều bắt được này thì thoải mái là không rung đấy cho nên là có những cái trường hợp như vậy anh em không xem đến cái đoạn này anh em đánh theo cái nguyên tắc hai cái hai cái ban đầu mà tôi nói ấy, thì có những cái tiếng sai ít thôi khoảng tầm 20 ờ, phần trăm thôi cho nên là anh em chỉ đánh được 80 phần trăm thôi còn anh em đánh đúng nguyên tắc như tôi bảo ấy thì nó là chuẩn 100 phần trăm về cái máy này thì bát đĩa nó là xanh chín bây giờ tôi sóc cho anh em xem này đây tôi đánh sóc có tiếng đúng và có tiếng sai tiếng sai tôi sẽ phân tích vì sao sai đấy xong này đưa ra này hai dung thì các bạn có thể đánh thoải mái tiếng này là tứ tử đấy tứ tử trắng này đấy đúng không một trăm phần trăm xong này đấy đưa vào này một dung các bạn không phải thử nữa tiếng này là chuẩn rồi các bạn đánh đúng động tác đấy lẻ một dung là lẻ mà đúng không chuẩn chưa tiếp tục này một dung tiếp tục lẻ thấy chưa độ chính xác của nó gần như tuyệt đối nếu bạn đánh trúng đấy là cái điều thứ ba có cái điều thứ tư ấy thứ tư cái này cũng rất là quan trọng này cái này là nhiều anh em không biết thành ra là nhiều anh em về đánh là nó rung linh tinh hết cả cái này ấy, khi mà các bạn sóc hoặc là người khác sóc cũng vậy các bạn phải sóc ở ngoài sóc ở ngoài nhé chứ không phải sóc ở trong này sóc ở bên ngoài này chứ khi mà các bạn sóc thế này đấy tự động nó rung rồi bởi vì là các bạn đưa cái này gần quá gần vào cái cái, cái con chip quá thì con chip nó sẽ bắt cái sóng từ ở đây và nó gây nên rung cho nên là cái, cái động tác sóc này hoặc là người khác sóc thì phải mình phải để xa cái này ra đừng có để gần đây sóc ngoài này đấy xong mình đưa vào đấy như đưa vào thế là xong có thể tiếng này là hai rung, mình có chưa chắc mình có thể đẩy ra phát nữa đây công đánh đi thì tiếng này là là tứ tử rồi tứ tử đen Nhá. tôi sóc chưa ra sắp đôi thì bây giờ tôi sẽ để cái thằng sắp đôi úp bát lại bát này bát này là được đốt này cho nên là nếu mà bắt bắt bắt hình thì không phải đúng không mình đưa vào đây sấp đôi là không dung đấy là cái nguyên tắc bốn nguyên tắc mà các anh em cần lưu ý khi mà sử dụng cái dòng máy alpha máy alpha này nó có thể, như tôi đã nói nó có thể ngụy trang vào con điện thoại cục gạch hoặc là cái chip dán vào đồng tiền hoặc là con điện thoại iPhone 6, iPhone 7 hoặc là Samsung hoặc là Oppo nó đều ngụy trang được anh em nào cần cái nào thì có thể là, là liên hệ xong là, là bảo tôi làm tôi sẽ làm cho anh em những cái đồ này là, nó tương đối là chuẩn chỉ chắc chắn 100% anh em đánh là là là là được còn nếu như mà cái trường hợp mà các bạn không đưa vào không được đồ vào ấy thì tôi chấp nhận thôi nó không thể ví dụ như các anh em mà xác định đưa quân vào tôi sẽ làm quân cho anh em quân là quân không tang bóc ra nó không có cái gì cả cho người ta bóc thoải mái luôn